Sau đây là ví dụ đầu tiên. Đề bài hỏi rất đơn giản. Tia tới mà song song với trục chính của thấu kính hội tụ thì tia ló sẽ như thế nào? Và đề bài này cho dưới dạng trắc nghiệm với 4 đáp án. Chúng ta chọn đáp án nào? Chúng ta biết rồi. Một chùm tia tới mà song song với trục chính thì chùm tia ló thì thì tia ló phải làm sao nhỉ? Đi qua đâu? Đi qua F phải. Nào. Tia tới song song với trục chính thì Tiền nó đi qua điểm giữa quang tâm ô và tiêu điểm Không đúng rồi Nó phải đi qua đâu nhỉ Đi qua F phải ở đây này B đi qua tiêu điểm Chuẩn Vậy đáp án ở đây sẽ là B Ta xem hai câu dưới này xem liệu có câu nào sơ suất mà để cho nhiều đáp án đúng không nhá Truyền thẳng theo phương của tia tới không đúng Muốn truyền thẳng thì tia tới là phải đi qua đâu? Đi qua quang tâm ô nhưng mà ở đây để bài cho song song với trục chính Và tới song song mà ra cũng song song No, không có Đúng không nhỉ? Này. Như vậy đáp án đúng của ví dụ số 1 chính là đáp án B. Đi qua tiêu điểm.